오때오때오때 네? 네? 네? Trên plan oa ruốc trăm giá mưa li anh ru Ta dạp làm gió mẹ nào mò khăn nào ngồi thêm Bằng kim bằng mưa mẹ mưa làm trà Ra ta là Rong nào vang Uy nga pa ga liga nga rao mong tawapan Yahap em se trên đôi nhi mê mưa nên bám yên Sân nâng pa chiều ra ba kia ca chân lan tây Vẫn ruột trời Hà lấy vô tàn Hồn ngài rồng. khổ đâu đó nó thun đã lần đây giá đây ta này nơ bước lại mai cô lên thầy mùa ya ta đã có thun ta ha mẹ mừng cha thằng ta đưa ca ta lỡ trừ dòng nịt mẹ mưa trang ha hôi rong cả nữ phía đa rô sân ta chiều đã ba xa tận lâu xa mà tây vẫn ru đầy cả nữ ta bỏ Trên plan oa ruột trăm cha mới li anh đúng Dạp làn gió mẹ nao mo khăn nào ngồi thinh Bằng kim bằng ướt mẹ mưa làm trà Ra tha chỉ là Còn anh nào phá ni cùi ngã ba đi ca ngã ra ô mừng ta oa thân Giạc tài xe trên đôi nhím mê mơ đến ba biên Sân lưng ba chiều ra ba phía ca chân lan tây Văn vũ đầy Hà lấy cầu tàn ơn ngài rong rò nơi câu đó nó kun náp là đời giá hay ta là nửa bước lại mãi cô lê thầy cô ya hát cô hôn ta hát mẹ mưa cha hàng ta đưa ca ta lưu trừ dấu ra lao xa mà tay văn vũ thầy cả nữ ta bỏ văn vũ thầy hà lấy vô tăng văn vũ thầy cả nữ